nu nó ya po nia nu rau xe cơ kia cùng nia coi u tao cùng California nu Rau xe cơ kia nia có yêu tao cùng rồi luôn nỡ cậu nhất thiết câu xin cười nào thứ Trời ơi lũ con bảo đi cha Trời cái lũ rồi lo thiên ra Trời để con đi của sĩ lũ Là lũ đuôi mình chỉ xin cho Xa tay cho là cho chính ta Rung đi ra chuyện niềm lòng